Xin chào anh em thì ờ, ngày hôm nay cơ sở chúng tôi lại tiếp tục làm video để ờ, giới thiệu đến cho anh em để cho anh em đi chơi bầu cua đánh bầu cua lắc bầu cua bịp giúp cho anh em có cái tỷ lệ chiến thắng lên đến 80 90 phần trăm khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi mà cơ sở bên tôi cung cấp cho anh em thì ờ, bộ đồ chơi mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung Đấy, hột bầu cua báo dung 6 mặt anh em nhé báo dung 6 mặt bầu cua thì anh em cũng à, biết cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung hột bầu cua báo dung 6 mặt 6 mặt bầu cua báo dung này nó hiệu quả như thế nào và nó báo chuẩn xác như thế nào cho anh em khi mà anh em ra sòng sới anh em chơi đúng không ạ thì anh em cũng biết à, hiện nay ở ngoài sòng sới anh em à, để chơi được cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung này thì anh em chỉ cần đưa được một hột vô trong sòng sới của anh em đó, và anh em mang theo cái máy hỗ trợ báo dung là anh em đã nắm cái phần thắng ở trong tay rồi anh em nhé thì ở đây nó là hai hỗ trợ bình thường này đó thì giới thiệu luôn với anh em đây nó chính là hột bầu cua mà tôi đã làm sẵn chip 6 mặt vô trong bên hột này đó thì ở đây anh em có thể thấy là mặt bầu là mặt không dung đúng không ạ thì khi anh em chơi hoặc là anh em không chơi ấy thì anh em gạt nút công tắc tắt máy và anh em à, bảo quản cái hột như sau là anh em để cái mặt không dung nó ngửa lên thì anh em sẽ chơi được uh, lâu hơn và cái uh, tỷ lệ báo của nó chuẩn xác Đấy. khi mà anh em vô sòng sới chơi anh em chỉ cần đưa được một duy nhất một hột bầu cua này vô sòng sới này và anh em mang theo cái máy hỗ trợ báo dung là anh em có thể chơi được rồi anh em nhé thì với cái máy này thì anh em có thể ờ, nhét vào túi quần hay túi áo hay là bất cứ đâu mà anh em muốn đó cái máy này nó có trách nhiệm là nó sẽ báo dung đủ 6 mặt cho anh em anh em nhé thì ờ, cứ có mặt nào về thì nó sẽ báo những nhịp dung của nó đây anh em nhé đây chính là cái công thức dung của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung 6 mặt này 6 mặt bầu cua báo dung thì khi anh em đi chơi anh em gắn với công tắc khởi động này nó sẽ rung cho anh em một nhịp anh em nhé đó là anh em chỉ việc chơi thôi thì ờ, tôi sẽ đi vào test luôn cho anh em cái tỷ lệ báo chuẩn xác của bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung một bầu cua báo dung 6 mặt 6 mặt bầu cua báo dung này nó hiệu quả và nó báo chuẩn xác cho anh em được bao nhiêu phần trăm anh em nhé thì cái máy này thì tôi sẽ cầm ở tay này đó để tôi cảm nhận độ dung bởi vì cái nhịp rung của cái máy này rất là êm rất là nhỏ nếu tôi để ở đây thì anh em cũng không biết là máy có là rung hay là không đó ngay cả tôi cũng khó phân biệt là máy có rung hay không anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ cầm vào tay có mặt nào về thì tôi sẽ báo cho anh em biết đó. trong này máy báo cho tôi biết là trong này có tôm anh em nhé tôm thì máy rung một ngắn này một ngắn thì anh em đánh tôm ván này khui cho anh em chắc chắn với anh em là bên trong này có tôm đó tôm cua và nai anh em thấy không ạ cực kỳ là chuẩn xác đó. và chỉ mất vài giây thôi là anh em cảm nhận được cái độ rung của cái bộ đồ chơi bầu bịp báo rung một bầu cua báo rung 6 mặt 6 mặt bầu cua báo rung này anh em nhé tiếp tục trong này máy báo cho tôi biết bên trong này có cua Đấy, máy dung một rắn một dài Đó, thì anh em đánh cua bán này anh em nhé Đó, chắc chắn với anh em xong này có sẽ có cua cua này Đó, cá cá và cua cực kỳ là hiệu quả và chuẩn xác Đấy, với cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung một bầu cua báo dung 6 mặt này thì anh em có thể ra bất cứ sòng giới anh em chơi và anh em không có cửa thua anh em nhé mình sẽ nắm chắc cái phần thắng ở trong tay khui cho anh em à tiếp tục test cho anh em xin lỗi trong này có bầu của anh em nhé chắc chắn là sẽ có bầu bởi vì máy không dung này không dung thì đồng nghĩa với việc là có bầu thì anh em sẽ đánh bầu trên này khui cho anh em này Đó, bầu gà và tôm cực kỳ là hiệu quả và máy báo cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé anh em không cần phải sợ về cái vấn đề mà người đối diện hay người bên cạnh anh em có thể biết rằng là anh em đang chơi đồ bịp hay là cầm cái thiết bị máy báo dung bởi vì cái máy này nó dung rất là êm rất là nhỏ nhẹ chỉ có một mình anh em mới có thể cảm nhận cái độ dung của nó thôi anh em nhé tiếp tục test cho anh em thêm vài chén trong này máy báo hai ngắn hai ngắn thì là có gà đúng không ạ chắc chắn là sẽ có gà này khui cho anh em đó cá bầu và gà anh em nhé Đấy, thì à, cái bộ đồ chơi này nó báo cho anh em chuẩn đến 90 95 phần trăm anh em nhé thì à, khi mà anh em sở hữu cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung hột bầu cua báo dung 6 mặt sáu mặt bầu cua báo dung này thì à, anh em à, sẽ được hướng dẫn thêm những cái mẹo để cho anh em đi đánh bầu cua bịp cách để cho anh em đi chơi bầu cua hiệu quả và những cái à, mưu mẹo xử lý ở sòng sới nó nhạy bén anh em nhé tiếp tục test cho anh em thêm một chén cuối cùng trong này máy báo cho tôi biết là có mặt nai anh em nhé máy rung một dài này Đó, một dài là có nai có nai thì anh em đánh nai chén này chắc chắn với anh em xong này sẽ có nai khu cho anh em đó cá cua à nhầm cá tôm và nai cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé đó thì vừa rồi anh em cũng đã thấy rồi tôi cũng đã test cho anh em xem cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung một bầu cua báo dung 6 mặt sáu mặt bầu cua báo dung này nó báo chuẩn xác được bao nhiêu phần trăm anh em nhé thì anh em theo dõi video thì anh em à, nhớ đăng ký kênh để anh em được cập nhật những cái video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi bầu cua bịp mới nhất 2020 mới nhất 2021 mà cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo và chọn lựa cho mình cái bộ đồ chơi phù hợp với dòng giới của anh em thì à, cái video ngày hôm nay tôi uh, giới thiệu với anh em đến đây thôi thì hẹn anh em ở các video tiếp theo anh em nhớ đăng ký kênh like chia sẻ để uh, theo dõi video mới nhất của bên tôi xin chào tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn